Kính thưa đại chúng, cũng giống như biển, lòng đại dương luôn luôn giữ cái gì đấy sạch sẽ cho mình, đầy tất cả những xác chết ô uế bất tịnh lên trên bờ, ừ, không dung chứa. Thế thì tâm một vị tỳ kheo cũng vậy. Tâm một vị tỳ kheo chân chính, đúng nghĩa thì phải như cái biển này, cái đặc tính thứ nhất này, luôn luôn đẩy tất cả những cái, cái tâm bất thiện, cấu nhiễm ra khỏi cái tâm của mình đẩy nó ra ngoài không chất chứa ở trong lòng mình ở tâm mình đó thì kính thưa đại chúng tỳ kheo theo phật học có ba nghĩa một vị tỳ kheo có ba nghĩa nghĩa thứ nhất là khất sĩ nghĩa thứ hai là bố ma và nghĩa thứ ba là phá ác ở đây thì thầy sẽ giảng để cho các quý phật tử hiểu ba cái nghĩa này cái nghĩa thứ nhất của một vị tỳ kheo gọi là khất sĩ khất sĩ khất là hành khất là đi xin sĩ là người đó là người hành khất người đi xin à, ôm bát đi xin ăn và nghĩa sâu sắc của nó chính là gì trên ấy, thì xin pháp của phật để nuôi dưỡng pháp thân dưới thì xin thức ăn của đàn na tín thí để nuôi dưỡng huệ mạng gọi là xin pháp của phật để nuôi pháp thân và xin thức ăn của thí chủ để nuôi cái huệ mạng của mình đó đấy mới là cái nghĩa của, của khất sĩ còn người thế gian chúng ta người ăn mày á, người đi ăn xin đấy thì họ chỉ biết xin ăn để nuôi thân thôi họ không có cái biết xin pháp nó cũng không biết xin để nuôi huệ mạng nghe không? À, nuôi thân người ăn xin ở thế gian là chỉ xin để nuôi thân xin để tích của về làm giàu. Nghe không? Có những người đi xin về để làm giàu, xây nhà ba bốn tầng nhưng vẫn điên xin. Đấy. Còn người tu sĩ đi khất sĩ, làm khất sĩ, đi xin ăn ở đấy là hướng lên trên là xin pháp của Phật để nuôi dưỡng pháp thân của mình. Dưới xin đồ ăn của đàn na thí chủ là để nuôi cái thân này và nuôi huệ mạng của mình, nuôi dưỡng tuệ mạng. Đấy mới là nghĩa của khất sĩ. Đó, theo đại chúng. Thế và khất thực là một vị ảnh khất, là một cái đức rất là tốt, là một cái hạnh rất là quý. Như trước Thầy vẫn nói đấy. Nào. Người khất sĩ, vì tu sĩ ôm bát đi khất thực, thứ nhất ý, là để quảng kết thiện duyên với chúng sinh, cho chúng sinh, cho mọi người được gieo hạt giống phước lành khi họ sớt bát cúng dường chúng tăng là họ được kết duyên với tam bảo họ được gieo hạt giống phước báo, sinh ra phước báo cho họ đời này và đời sau, nhiều đời về sau. Đấy, và kết thiện duyên với họ với Tam Bảo. Đấy là cái thứ, thứ nhất, cái lợi ích của việc đi khất thực của Chư Tăng. Thứ hai là Chư Tăng đi khất thực như vậy thì đi như vậy để tu được cái tâm bình đẳng, và bình đẳng, thứ lớp, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, ngon, dở, tuần tự mà đi khất thực. À, không phải thấy cái nhà này giàu ta đến ta khất thực trước à, nhà kia trông nghèo xác sơ kiểu này là không có cơm ngon ta bỏ ta không đứng khất thực mà phải đi tuần tự đấy là như vậy để ta tu được cái tâm bình đẳng đấy đi khất thực ôm bát là ta tu được cái tâm bình đẳng đấy, nhà đấy. Ờ, thứ ba là khất thực để trừ được cái tâm tham lam vào cái tâm tham lam vì khi đi khất thực như vậy tùy thí chủ bố thí cho mình cái gì mình được thọ cái đó nghe không? không phải theo ý muốn của mình được không đòi hỏi được không đòi hỏi được thưa đại chúng họ cho gì thế mới gọi là tùy thí đắc thọ hôm nay họ có cơm ngon thì cho mình hôm nay họ không có có cơm hầm cơm thiêu họ cho mình mình cũng phải ăn và hôm nay họ có thực phẩm ngon cho mình còn ngày mai họ không có và vâng, chỉ toàn là là, là, là rau hoặc là gì đó thôi ờ, chúng ta cũng phải ăn đó, đó thưa đại chúng cho nên ấy, đi khất thực như vậy để trừ cái tâm tham mà nhiều khi thưa đại chúng á, đến giờ bụng đói lắm rồi vác bát đi hết nhà này nhà kia mà chưa có ai cúng cho mình đói cồn cào rồi thưa đại chúng rồi nhiều khi á, cả buổi đi khất thực không ai cúng phải ôm bát về không hết giờ khất thực rồi Và Chư Tăng phải đi khất thực trước giờ ngọ để mà về mà thụ trai đúng giờ ngọ. Thế mà quá giờ rồi là không được đi khất thực nữa. Sang chiều rồi là không được khất thực nữa. Đấy, thưa đại chúng, như vậy lúc ấy ta biết cái tâm tham của mình nó thế nào để mà đối trị nó, nghe không? Đấy. Ôm bát đi năm bảy cây số về <laughs> lại đi bộ về không được cái gì thì đại chúng mới thấy nó khổ chừng nào cái đói nó hành khổ lắm cái tâm tham ăn lúc ấy nó trổ ra nghèo nó dằn vặt mình nó trách móc mình ờ, sao không ở nhà ăn cho nó sướng ờ, phải đi ôm bát cho khổ nghèo đi tu ôm bát cho nó khổ thế này đấy cái nữa là đi khất thực như vậy để chúng ta tu hành nhẫn nhục có sức chịu đựng chịu được sự nhục mạ vào tất cả mọi cái sự trái ý nghịch lòng ôm bình bát đi khất thực là tu hạnh nhẫn nhục có khi bị mắng bị chửi bị người ta dèm pha người ta ném đá người ta ném trứng thối tất tất cả mọi thứ tất cả mọi cái đều có thể xảy ra Đấy. chúng ta phải phải nhẫn nhục chịu đựng Đấy. và chúng ta chịu sương chịu gió chịu nắng chịu mưa đấy cũng là rèn cái sức chịu đựng một vị khất sĩ tu sĩ làm khất sĩ là như vậy đấy thêm cái đức nhẫn nhục cho mình. Rồi thứ nữa là mình tu được cái tâm khiêm hạ. Khi ôm bát đi khất thực, ta biết rằng gì? Cái mạng sống của mình, cái thân của mình đây sống được là nhờ Thí Chủ. Thí Chủ họ bố thí cho mình, mình sống là nhờ họ đấy. Cho nên ấy, mình không kiêu mạn gì với họ được. À, họ không cho là mình đói. Đấy. Cho nên ấy, Chính mình sống là nhờ Thí Chủ. Cho nên từ đó mình sinh ra cái tâm khiêm hạ, không kiêu mạn, không kiêu căng, ừ, trừ được cái tâm kiêu mạn. Đấy. Thứ và một cái nữa rất đặc biệt là khi đi khất thực như vậy, chúng ta mới chứng kiến tận mắt các cái khổ cảnh của Trần Gian, khổ cảnh Trần Gian. Đến gia đình này thấy được khổ cảnh của họ, đến gia đình kia thấy khổ cảnh của họ và rất rất nhiều cái duyên để chúng ta thấy được những cái lam lũ vất vả, những cái, cái khổ đau của cuộc đời. Đấy. Và từ đó để chúng ta khởi cái tâm tâm bi mẫn, khởi thêm cái ý chí quyết tâm tu hành để thoát khổ và cứu độ chúng sinh. Đấy. Thì thưa đại chúng, cho nên cái hành khất thực nó quý lắm. và mười phương ba đời chư Phật đều phải khất thực mà chúng ta bây giờ rất rất là tiếc à, chư tăng lại chưa bắc tông ngoài này lại chưa được đi khất thực đấy là một điều vô cùng tiếc trong chùa mình thầy cố gắng duy trì cái việc khất thực ở trong nội tự đã mong ước sao đủ duyên để sau này được ôm bát xuống dân xuống làng để đi khất thực cái điều đó là cái điều rất quý mà chưa tăng được tu như vậy thì mới đầy đủ cái, cái, cái nghĩa của một cái vị khất sĩ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Và kính thưa đại chúng, khi làm tỳ kheo, gieo cái nhân là khất sĩ, thì sau này cái nhân này sẽ trở thành cái quả gì? Khi đắc quả thì sẽ là cái quả ưng cúng. Bây giờ đi xin ăn, sau này đắc quả thì sẽ là quả ưng cúng, đấy. tức là thành vị A-la-hán, đủ đức để nhận sự cúng dường của thập phương thiên nhân trời người nhân ấy bây giờ là ôm bát đi xin nhưng sau này là là nhân ứng cúng là quả là ứng cúng đấy thưa đại chúng là được xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của cả chư thiên và nhân loại đấy là nhân và quả cái hành vi đi ăn xin đấy đi khất thực đấy là gieo nhân đấy thưa đại chúng cái nhân ấy để sau này cho cái quả là cái quả ứng cúng xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Nhưng phải đi xin đúng nghĩa như thế này, chứ không phải như người ăn mày ở thế gian. Ờ, ờ, đi ăn xin và ờ, người ta gọi là đã, đã xin ăn này đòi xin sôi gấc ăn mày đến nhà người ta không có ai để vào ăn trộm <laughs> còn lừa đấy thế thì không đúng đúng nghĩa của chư tăng đi khất thực là như vậy cái nghĩa thứ hai của một vị khất sĩ một vị tỳ kheo đó là bố ma bố ma nghĩa là gì bố tức là khủng bố <laughs> mà nói vui bảo tức là bố của con ma tức là đáng làm bố đó phải không là khủng bố đây là khủng bố làm cho hoảng sợ làm cho ma hoảng sợ đấy thì kính thưa đại chúng á, theo trong như luật phật ấy, thì có nói khi một vị được thọ giới tỳ kheo mà thọ giới chuyển giới đúng pháp khi mà vị à, tam sư thất chứng à, à, yết ma xong thì làm sao khi yết ma truyền giới cho vị tỳ kheo này rồi để được đầy đủ giới thể tỳ kheo thì ngay khi đó quỷ địa hành dạ xoa liền truyền báo cho không hành dạ xoa không hành dạ xoa lại đem tin này báo về cho ma vương ma ba tuần <laughs> nó truyền truyền nhau truyền lên trên trên trời à, hóa, à, gọi là tha hóa tự tại nữa báo thế này hiện tại ở nhân gian lại có một chúng sinh xuất ra làm tỳ kheo nói lời này xong thì cung điện của ma vương chấn động và ma vương sợ hãi đấy thưa đại chúng đấy. khi một vị thọ tỳ kheo trong luật có kể chuyện thì cái quỷ gọi là địa hành dạ xoa nó biết nó ở mặt đất này nó biết nó biết là hôm nay ông này thọ giới tỳ kheo mà đúng pháp rồi nghe yeah nó truyền cho không hành giả xa là cái quỷ ở trên không này không hành giả xa báo dần báo dần lên đến thiên ma mà đặc biệt là vua ma ba tuần báo cái tin rằng là hiện tại ở nhân gian nay có một cái chúng sinh xuất ra làm tỳ kheo rồi à, khi báo tin như vậy là cung điện ma vương tự nhiên nó, nó rung động trao đảo làm cho họ sợ nó sợ thế cho gọi là bố ma bố ma là làm cho ma nó sợ đấy thưa đại chúng không phải chuyện thường đâu ừ. cho nên cái thọ giới của một vị tỳ kheo là phải đủ tam sư thất chứng nghe không tam sư thất chứng mười vị hòa thượng thượng tọa mới làm lễ để truyền giới cho một vị mới đắc tỳ kheo mà phải truyền giới như pháp đấy đại chúng đấy là cái nghĩa bố mà đấy cho nên ấy, cái người xuất gia mà chân chính thì làm cho chúng ma sợ và cho nên ma thì nó cũng tìm cách để nó phá nó phá Thường là nó cũng hay phá mấy ông thầy tỳ kheo nhiều. Mấy ông thầy mà càng à, à, tinh tấn nhiều, nhiều khi lại cũng hay bị đó, chứ không phải không đâu. Chúng ta biết thế để chúng ta lường, à, không chủ quan. Ừ, không chủ quan. Mang nó tìm nó phá, chứ không phải chuyện thường. Động đến nó Vì một người mà xuất gia sẽ kéo theo rất nhiều người hướng thiện tu tập và những người hướng thiện hướng về chính pháp tu tập thì quân của ma nó giảm đi Nhà quân ma giảm đi là nó bị mất quân mất quân là nó, nó rung động động đến nó rồi đấy. đấy thưa đại chúng đấy là cái nghĩa bố ma cái nghĩa thứ ba là phá ác phá ác tức là một vị tỳ kheo là cái người mà luôn luôn biết quay lại diệt trừ tất cả những cái tâm bất thiện nơi mình những cái tâm ác phiền não bất thiện nơi mình đây mà chính cái này đây vua Đà nói đấy cái hạnh của biển đấy là người thì kheo luôn luôn đẩy những cái tâm tham lam ích kỷ sân hận si mê chấp ngã bạc nghĩa quên ơn bòn sẻn ganh ghét điệu bộ khoe khoang kiêu ngạo dối trá trược hạnh ra bên ngoài đấy đấy là phá ác phá ác chưa phải là phá đâu mà phá cái ác ngay trong tâm mình này thưa đại chúng đấy đấy là nghĩa của vị tỳ kheo đấy luôn luôn soi lại mình à, kiểm lại tâm mình soi sáng tâm mình để thấy tất cả những cái tâm ác phiền não này ta ta diệt trừ ta phá nó đi đấy cũng là một trong cái nghĩa của vị tỳ kheo đấy. chứ không phải là là phá cái ác ở đâu đâu ngay trong tâm mình đây này thưa đại chúng cho nên trong bài quy sơn cảnh sách ấy, tổ quy sơn dạy này, cái người xuất gia nó rất cao quý phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh trùng chấn nhiếp ma quân dùng báo tứ ân mà bạt tế tam hữu phàm là người xuất gia tức là cất bước đến một chân trời cao rộng nghe không? ra khỏi cái ngôi nhà tù túng chật hẹp bước đến một phương trời cao rộng thanh thang Đấy, không còn bị cái ngôi nhà tại gia trói buộc, vợ con trói buộc, phiền não các thứ của tại gia trói buộc. Có thể nói cuộc sống tại gia Thầy nói là một rổ phiền não bủa vây. người xuất gia bước đầu tiên là đã ra khỏi cái, cái ngôi nhà phiền não ấy. Chân được bước đến giống như đi trên không trung rất là mênh mông, cao rộng, chân gọi là phát túc siêu phương. Tâm hình dị tục, không? tâm mình và hình thể của mình khác với người thế tục khác rồi tóc cạo mất rồi thôi bay trước gió rồi thấy không áo các loại áo quần đẹp đẽ bò hết rồi thấy không các loại mũ loại giày loại son loại phấn bỏ hết rồi ờ, trang điểm bỏ hết rồi bây giờ chỉ còn ba tâm y của nhà phật thôi đấy là tâm hình dị tục rồi là hình dị tục còn tâm là phải khác tâm phải thay đổi, bắt đầu chuyển hóa. Đấy. Để thiệu long thánh chủng làm lớn mạnh dòng giống của các bậc thánh. vào, Dòng giống các bậc thánh ở đây là từ Đức Phật Thích Ca xuống chúng ta. vào, phải làm sao cho dòng họ của thánh lớn mạnh, gọi là thiệu long thánh chủng. Thánh chủng là hạt giống thánh. vào, Chấn nhiếp ma quân. Đấy, chính cái nghĩa chấn nhiếp ma quân vừa nãy thầy nói đấy vào, làm cho ma họ phải sợ họ phải khiếp phải dụng báo tứ ân là bạt tế tam hữu trên ấy, đền đáp tứ ân dưới cứu khổ ba đường bốn ân phải không? bốn cái ân lớn chúng ta nhớ phải ân cha mẹ ân thầy tổ ân quốc vương và ân chúng sinh ân phật pháp ân chúng sinh đó bốn cái ân đấy chúng ta phải phải nhớ và đền đáp đi xuất ra là nghĩa như vậy đấy không quên cứu khổ ba đường ba đường ác chúng ta cứu khổ cứu cho họ trầm luân đau khổ đấy là cái nghĩa của người xuất gia đấy thưa đại chúng lớn như vậy đấy thế rồi sao tổ này còn nói sao các ông á, đường đường tăng tướng dung mạo khả quan à, giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo tức là các ông trông rất là đẹp đẽ xuất gia rồi đường đường là tăng tướng mà này chúng thấy à, người xuất gia đúng là trông sáng sủa hơn không? lúc tại gia đầu tóc như vậy nhưng mà trông lại không sáng cạo tóc xong rồi lại thấy sáng ra rõ ràng là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan nghe không dung mạo rất là đáng dễ nhìn ở à, tại gia nhìn mặt mình khó chịu nhưng cạo tóc xong rồi xuất ra tiễn trông lại dễ mến dung mạo khả quan chứ không phải là khả nghi <laughs> dung mạo khả quan thế thì tổ nói rằng cái đấy là thiện duyên của ông đấy ừ. cho nên mới nói giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo đây đích thực là thiện căn từ đời trước mới cảm nên cái, cái báo này cái người kiếp này đời này được xuất ra thì người ta cũng phải có cái thiện căn một cái duyên lành từ kiếp trước đấy không phải là vô duyên vô cớ đâu thưa đại chúng đây là cái duyên lành từ kiếp trước kiếp này người ta mới được chứ đại chúng thấy xuất ra khó lắm như hôm trước thầy nói đấy xuất ra rất là khó vào khó lắm lắm cho nên người ta được xuất ra là thiện căn từ đời trước đấy cảm nên cái báo này mới được xuất ra thế mà chúng ta xuất ra rồi chúng ta lại lại không không làm tròn bổn phận thì có phải chúng ta cô phụ cái thiện căn cái thiện duyên của mình đã gieo trồng từ kiếp trước không mình phụ bạc cái duyên lành của mình đấy, mà mình không lo tu là mình phụ bạc trong kinh a hàm có bài kệ thế này sở dĩ gọi tỷ kheo thường vui đi khất thực thọ trì pháp của tại gia sao gọi là tỳ kheo Đấy. lìa bỏ lỗi lầm ác tu công đức chính hạnh tâm ấy không hổ thẹn đó gọi là tỳ kheo Đấy. trong kinh nghe hàm đức phật dạy bài kể sở dĩ gọi tỳ kheo là thường vui đi khất thực Đấy, ôm bát đi khất thực mà nếu còn nếu người thọ trì cái pháp tại gia thì không thể gọi là tỳ kheo được mặc dù cạo tóc à, Ờ, mặc áo nhà chùa ờ, nhưng mà lại sống cái đời sống của người tại gia thọ trì pháp của người tại gia thì không thể là gọi tỳ kheo và tỳ kheo phải biết ôm bát khất thực rồi biết lìa bỏ lỗi lầm ác tu công đức tránh hạnh tu các công đức tránh hạnh tâm ấy không hổ thẹn tức là cái tâm mình không bị hổ thẹn nữa không phải hổ thẹn với tất cả những cái hạnh cái nết của mình, nết tốt của mình, mình không phải bị hồ thẹn. Chúng ta không làm điều xấu, không làm cái điều để cho thế gian họ chê cười, họ chê hiểm, không hổ thẹn. Đấy mới xứng là tỳ kheo. Đấy, đấy mới gọi là tỳ kheo. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, cho nên ấy, một vị tỳ kheo à, phải xác định mình giống như một người chiến sĩ ra trận và chiến đấu với cái ác cái ác ấy không ở đâu xa ở ngay chính trong lòng mình ngay trong lòng mình và vâng. đấy một vị tỳ kheo phải như vậy và đại chúng cũng nhớ trong bài kinh tam bảo hôm trước thầy giảng có nói về phẩm hạnh của một vị tu đà hoàn và vâng, vị thánh tu đà hoàn các ngài dẫu vô tâm phạm lỗi wow, vâng, bằng ý lời hay thân thì cũng chẳng bao giờ khuất lấp mà. vì đức tính ấy mới được gọi là thấy pháp thế mà chúng ta là tỳ kheo là đang hướng tới thánh quả hướng tới thánh quả thì chúng ta phải phải như thế phải biết sợ lỗi lầm phải biết tránh lỗi lầm và giống như biển cả nó không chất chứa tử thi ô uế trong tâm chúng ta mà có một điểm bất thiện điểm xấu ta phải đẩy nó ra ngay ta phải phát lộ sám hối và sửa chữa đấy chứ chúng ta không đi ngược lại được nghe không Đó. thì thưa đại chúng trong kinh đức phật cũng thường dạy các ông thường lấy tay xoa lên đầu mình xoa lên đầu này để sáng dậy là phải lấy tay sờ đầu xoa đầu để biết gì biết mình không còn tóc nữa mình là người xuất gia rồi mình phải sống như thế nào để xứng với phẩm chất của người xuất gia xứng đáng để cho đàn na thí chủ người ta kính trọng và đấy phải sờ tay lên đầu các ông để biết đấy, đấy thưa đại chúng đó. thế là cái, cái điều thứ nhất này vua minana nói là một vị tỳ kheo phải biết đẩy những cái tâm bất thiện ra khỏi tâm mình nghe không? thường xuyên kiểm tâm thường xuyên gột rửa tẩy nó đi đấy mới được nhé thì thầy chúc đại chúng hiểu được bài này mà tinh tấn áp dụng để cho mình được lợi ích